rằng này chúng ta sẽ à, làm các bài tập, thầy sẽ hướng dẫn các con các bài tập liên quan đến hai quy tắc. Một là quy tắc nắm tay phải và hai là quy tắc bàn tay trái. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng vào bài tập đầu tiên. Bài tập cho như sau. Treo một thanh nam châm gần ống dây. Đây là thanh nam châm ở gần ống dây như hình vẽ. Và bây giờ đề bài yêu cầu là đóng mạch điện và đề bài hỏi câu A có hiện tượng gì xảy ra với thanh nam châm? Câu B. Nếu đổi chiều dòng điện chạy qua vòng dây thì hiện tượng xảy ra sẽ như thế nào? Và câu C. Hãy làm thí nghiệm để kiểm tra. Hãy làm thí nghiệm để kiểm tra. Thứ nhất là nếu đóng mạch điện Đóng mạch điện thì ta sẽ đóng bằng cách là ta xoay cái núm này lên một cái giá trị nào đó Ví dụ 6V chẳng hạn Thì lúc này đây là cực dương Thì về nguyên tắc sẽ có một dòng điện chạy theo chiều này vòng ra đằng sau ống rồi đi lên rồi lại vòng ra sau ống rồi lại đi lên lại vòng ra sau ống rồi lại đi lên hay nói khác tóm lại là ống dây trong trường hợp này của chúng ta thì ống dây có các vòng dây và các vòng dây trong trường hợp này là có chiều là đi lên đi lên như thế này